đinh gia thần lại là thiên tử xin chọn người dân của ta là đinh gia thần lại là thiên tử quen nổ lít à ta là hòa thượng nhớ like chia sẻ là đăng ký kênh ủng hộ kênh đi nhớ ủng hộ kênh đinh gia thần lại thiên tử hiền ai là hai mẫu của đinh gia thần lại thiên tử xin hỏi bình luận lít này hiền nếu như như thần nó tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận bạn tại chừng nào ngài thiên tử nhận được bạn lúc tới chừng đó như thần nó tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tên như thần thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận bạn mang tên thiên tử nghe số tờ là thiên tử nghe đừng đổi tên nghe tôi đây tin tưởng nó ngàn không tin nhớ like chia sẻ ủng hộ lên nhé thợ tương tự hiền lên chiều à, ờ, đinh cho phòng đại là thiên tử à, chơi game ta là vạn thượng tập 6 nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh là ủng hộ kênh đi bãi triều nhớ like chia sẻ ủng hộ đến giới thiệu đến tử hiền anh là fan một cố Đinh cái Thọ này Thương Đội xin hỏi phần lớn nói thể Thái Đinh Gia Thọ lại là thiên tử gan nữa nít có hay không? 爱听什么好听，你唱的最动听。 Ai à, là phải mẫu của Ninh Giác Thọ Lê xin lỗi xin hỏi bình luận lên tiền Mọi người thấy Ninh Giác Thọ Lê xin lỗi ra đồ nít hay không? Nhớ like, chia sẻ, rồi đăng ký kênh, ủng hộ kênh nha tự gì sao gọi mình là tín giáo thọ lễ thiên tử nghe lên triều bãi triều vô hội đinh giáo thọ lễ thiên tử á ai à, là phái một của đinh giáo thọ lê xin lỗi xin lỗi bình lính hiền nhi thần bái kiến quan thượng mừng à, à, danh vọng à, thánh thượng đã tạp như là chứ sao không đến chắc một lời xin lỗi ai à, là phái một của Thính Các Thoại xin lỗi xin lỗi bình luận lấy tiền Lúc sau phơi vệ sinh lần kinh là ta, tôi một không kinh là ta, giá khá luận kinh là ta, lúc không kinh là ta, lúc sau bá kinh là ta, gian làm kinh là ta, chuyển lên thánh dương kinh là ta, đến giá thọ lệ xin lỗi thiên đạo hoàng đá thượng tiên, ta lớn nhất của ngọc hoàng thượng lá trên hồng hoàng, như là chia sẻ mọi đến giá thọ lệ xin lỗi định gia thọ lại là thiên tử thiên tử hoàng đế thượng tiên ta lớn nhất của ngọc hoàng thượng đế cho thừa hoàng ờ, đến gia thần tam ma thiên ma ma dương quỷ sang định gia thần đại là thiên tử là thiên giới với định gia thần tam ma thiên ma ma dương quỷ sang là ma giới nhớ lai chỉ sẽ ủng hộ định gia thần lại là thiên tử thôi hiện gặp mười sao hiện gặp mười dân của lần sau hiện như lai chỉ sẽ ủng hộ định gia thần lại là thiên tử à, ờ, trẫm à, ờ, bá triệu đây bái triệu